với tôi là một vùng ờ, dưa sạch này Dưa chuột sạch, dưa chuột truyền thống này Rất giòn và ngon nha các bạn nhá Vâng thưa bạn Nguyễn Thị Tiến Với tư cách là chi hội trưởng hội ờ, phụ nữ của thôn Yên Ngô, xã An Bình, huyện tận Thành, tỉnh Bắc Ninh Thì ờ, bạn có thể cho chúng tôi biết là những tiêu chí nào để đánh giá là dưa chuột sạch? Dưa chuột sạch Và nhân lúc này tôi cũng thử miếng ạ những tiêu chí mà để đánh giá dưa chuột thải sạch đây là dưa chuột truyền thống của thôn Yên Ngô chúng tôi Ờ, thôn Yên Ngô, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là một uh, truyền thống trồng dưa từ đời xa xưa đến nay. À, dưa chuột sạch là tiêu chí là cái thứ nhất là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Đấy, không sử dụng uh, thuốc kích thích, uh, cho nên quả dưa là rất ngon và giòn. Ở đây thì tức là được sự quản lý của hợp tác xã đúng không hoặc là thôn đúng không để khi mà bà con mà uh, dùng cái um, khi mà bà con trồng cái dưa này thì uh, ở thôn và xã đã có sự quán triệt phải không bạn quán triệt là không được dùng thuốc bảo vệ thực vật khi không mà ạ? chúng tôi trồng dưa là ban lãnh đạo thôn đã họp dân và quán triệt là tất cả mọi người dân là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cái dưa chuột thương thương hiệu của truyền thống của làm của tôi là sẽ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là cái thương hiệu này nó có từ bao giờ và liệu người dân có hoàn toàn ừ, thực hiện như vậy không cái thương hiệu dưa này là có từ rất lâu rồi cho nên là người dân rất nghiêm túc thực hiện ban chỉ đạo thôn là quán triệt là ừ, rất ừ, sát sao về cái cánh đồng dưa chuột này à, cái giống dưa này thì Thưa các bạn, đây là giống dưa ta Nhưng mà nó cũng là một giống dưa cổ Đúng không bạn? Mà riêng chỉ có thôn An Ngô Thôn Yên Ngô, xã An Bình, huyện Tần Thành, tỉnh Bắc Ninh Mới có giống dưa này Đấy Và cái giống dưa này thì nó không dài Quả nó không to Mà nó không dài lắm đâu các bạn nhé Đây, nó chỉ như thế này thôi Đấy, hoặc là con lếp có dài hơn thì con dài hơn chút đỉnh đúng không? À. Đấy, bởi vì ở đây không dùng kích thích 100% Và nếu như Ờ, tôi được biết là nếu như gia đình nhà nào mà đeo bình bơm thuốc sâu thì hợp tác xã người ta sẽ tẩy chay và ừ. không nhận cái cái dưa đó và dưa này được xuất khẩu được xuất đi Hà Nội đi các siêu thị các bạn ạ đấy và sau đây tôi có thể bẻ quả dưa để các bạn cảm nhận được xem là nó độ nó giòn như nào các bạn nhé đây đây quả dưa trước hết là nó vừa phải nó thon nhỏ thôi các bạn ạ nó không có kích thích không có thuốc bảo vệ thực vật và dùng xử lý theo hướng là dưa sạch đây đấy đây khi bẻ ra thì nó rất đặc như thế này các bạn này nó rất đặc như này đấy đấy và trước khi mà tôi đến quay đây thì chủ ruộng nói là ngày nào cũng ăn no dưa khi mà ra ruộng và sau đây tôi tôi chỉ lau qua cái phấn thôi các bạn ạ bởi vì đường đây nó cũng khá là bụi à. rất giòn và ngọt thơm Đúng. Ừ. thưa ờ, bạn Tiến là bạn có thể cho biết là bạn đã chăm sóc cái cái vườn dưa này nó như thế nào của, của quê mình là thường thường chăm sóc thế nào? À, thưa các bạn là tôi chăm sóc cái ruộng dưa của tôi này là cũng theo cách chăm sóc mình có thể tiến nuôi vừa nói chuyện vừa tiến nuôi nên tí nhé bạn có thể cho biết là cái quy trình mình chăm sóc dưa này nó có cầu kỳ không nó có khác gì so với cái cái dưa nai kia không hoặc là dưa cái, những cái giống dưa khác ạ cái chăm sóc ờ, dưa chuột truyền thống của quê hương tôi là rất đơn giản và rất dễ trồng và dễ chăm nên không không không cầu kỳ gì lắm đâu và cái quy trình bạn bón phân thì bón như thế nào cái quy trình là ờ, tôi bón phân là trước khi trồng là tôi cũng bỏ hố trồng này sau khi dưa lớn lên sau khi dưa lớn có hoa và có lụ có lụ quả con là tôi sẽ vanh để bỏ, bỏ khoảng ở giữa bốn gốc ấy, là tôi sẽ bỏ khoảng ở giữa tôi sẽ vanh uh, phân nân uh, văn điển phân nân văn điển thì bạn phân cho bao nhiêu phân điển là ờ, một xào là tôi sẽ sử dụng 25 cân vâng đấy và vâng. một xào là dùng hai túi phân Sinic này là 10 cân vâng ngoài ra bạn có cho thêm cái gì không ngoài ra là tôi không cho thêm cái gì sắt vâng và, và đây khi... tức là trên bốn cây như thế này đây đây là những cái lá già để hái bỏ đi này đây bốn gốc này bốn gốc đây vâng tức là bạn bổ hố ở giữa này phải không ạ bổ hố ở giữa bổ đây hố trên khoảng giữa đấy trên đây nhá bạn lấy hộ cái đây một đây là một gốc này một gốc tay tôi là một gốc này sang tay bên này là hai gốc này hai gốc bạn tiến chỉ đi ba gốc này ba gốc này bốn gốc này cứ bốn cái cọc bốn cái cọc này là bốn cái cọc là bốn gốc thì và bạn tôi, bổ một cái hố ở giữa tôi sẽ bỏ cái hố ở giữa và vanh phân ở giữa và cho phân ở giữa cho phân ở giữa thì ở đây là một xào là 20 cân văn điển 25 cân văn 25 cân văn điển và và 10 cân 10 ờ, cân xịt cân phát này cân phát, Đấy. và bạn trồng hạt hay là trồng trồng hạt trồng hạt trồng hạt khi ờ, giấm hạt nảy mầm là sẽ mang ra trồng mang ra trồng và mỗi một gốc như này thì bạn trồng một khóm phải không ạ à? một cây ờ, một cây một đến hai cây đúng không từ một đến hai cây một hai cây để phòng nó chết các bạn ạ đây thì ví dụ như cái chỗ này này một đến cây đây cái chỗ đây này đây là một cây này đây tôi một cây và bên này là một cây nữa này thế tức là hai cây hai cây một khóm đúng không để phòng nó chết đúng không vâng. thế và bây giờ thì và sau đó thì ở giai đoạn nào thì ờ, bạn tưới tưới nhử cho nó và bạn tưới như thế nào khi mà dưa mà có quả con lại có hoa và và có quả, quả bằng tầm nào thì bắt đầu mình tưới quả bằng bằng thế này bằng, bằng tầm này tầm này là bắt đầu là à, tưới à, bằng bằng thế này thì bắt đầu tưới là tưới thì bạn tưới như thế nào bạn tưới cái gì ạ thứ nhất là mỗi một xào là tôi tưới thêm một gói này gói... một gói ờ, túi một cái túi phân silic ờ, 5 cân và một cái một xào là cho hai gói ờ, con ba lạng này nữa à thế à Đấy. tức là cái túi 5 cân này vẫn tưới ừ, và vẫn tưới và tưới thêm cả cái ba trăm gram nữa cái túi gói con 300 gram này nữa vâng tưới như thế thì ừ, cái này thực ra cái túi 5 cân này là chỉ định bón nhưng mà bạn vẫn đưa vào tưới phải. tưới đấy. ngâm lên ngâm thì tưới ngâm tưới cũng được các bạn ạ tưới vâng và tưới ba và... cái gói 300 ừ, g này nữa thế là cho một xào cho một xào vâng bạn có bổ sung thêm đạm lân gì không có mình sẽ bổ sung thêm mỗi xào Đồng, uh, 5 cân nân uh, uh, nâm thao 5 cân nân nâm thao đấy nân nân vụn vụn đấy ừ, mình tiếp tục và hai cân phân đạm đầu trâu nữa hai cân đạm đầu trâu ừ, thế là là tưới cho một lần một lần một lần một xào một lần thế từ đó đến nay thì bạn tưới được bao nhiêu lứa rồi từ đó nay mình mới tưới được có hai lần thôi à, mới tưới trong một vụ dưa này thì có tưới từ chỗ 3 đến 4 lần là, là, là, là đây quả này ra để làm giống phải không bạn? Quả này là để làm giống đấy. Quả này làm giống này. Đấy, Trong một vụ thì tới khoảng 3 bốn lần phải không ạ? 3 đến 4 lần. 3 bốn lần tới như vậy. Vì mình đã vanh sẵn rồi. Vâng. Thế và ruộng dưa này đã thu được bao nhiêu lứa rồi ạ? Ruộng dưa này mình thu được 7 lứa rồi. 7 lứa. Lứa đầu tiên bạn được bao nhiêu cân? Lứa đầu tiên mở hàng lấy đầu tiên là mình được khoảng 30 cân. Xong cứ bình quân dần dần dần dần lên thì là là 40 cân, 50 cân Thế và dần lên là được 60 cân Và ngày hôm nay thì bạn khẳng định là sẽ được khoảng bao nhiêu cân? Ngày hôm nay mình khẳng định dụng dưa của mình là được 60 65 cân. 60 65 cân. À, thưa bạn là dưa dưa ta thì so với dưa lai thì thế nào? Bạn đánh giá nó thế nào? Dưa của chúng tôi đây là dưa ta. Vâng, dưa ta là rất sai quả. Rất sai quả mà ăn rất ngon lại giòn, ngọt. Giòn ngọt giòn ngọt khi chúng đây tôi dùng khi chúng tôi dùng phân cái, cái này là cái đốt nào cũng có phải vâng đây, ừ. đây các bạn nhé đây, đây, là có phải là đây từ từ nhé rất nhiều quả con rất là sai đây các bạn này đây là ngày nào cũng phải lấy ngày nào thậm chí là lấy. hai lần đúng không ạ ngày nào cũng lấy. chứ còn nếu mà không lấy thì nó cứ chát một lượt mà đến lúc nó to ra thì cũng không thì người ta lại ờ, khách hàng lại không mua đúng không cho nên là đây các bạn này đây ngày quả con này lấy. quả con như này này sang đến quả to này đây, chúng tôi chiếu cho các bạn thấy này. Đây, các này. bạn có thể là xem một cái dây này được này. Đây. Nó sẽ xem có quả từ từ trên đỉnh này, đúng không? Đây, đây quả con đây. Này, quả con này. Sau đó đến đến này. đốt là xuống dưới dưới đốt này có quả đây. Đến đốt này lại tiếp tục lại quả, đây. quả đây. Quả đây. Ở đây này. Sau số lại dưới này lại có quả đốt này lại quả này. Đây quả đây quả nữa. Có không, nghĩa quả... là mỗi đốt một quả các bạn. Không, đây đốt đây. Ừ. Xong lại xuống đốt này lại có một quả đây. Xong xuống đốt này lại có quả đây. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy xuống đốt này lại có dưới dưới đốt này, lại có lại có quả một quả nữa đấy. có nghĩa là mỗi đốt một mỗi quả. đốt một quả đấy mỗi đốt một quả rất là sai các bạn sai. ạ sai và dưa này ừ. là, là, là dưa ta dưa truyền thống nên rất sai quả các bạn ạ ăn mà ăn lại ngon ngọt và giòn Rồi. và giòn ngọt là khi chúng tôi dùng phân uh, ờ, sinic ờ, tân phát bắc giang này sẽ cho thêm sai hoa đậu quả nữa và quả sẽ quả dài không bị eo thắt vâng đây chúng ta lại chuyển sang bên phía bên này đi ạ đây đây các bạn nhé đây những cái quả dưa đây chị vâng đây các bạn này ở đây thì ngày nào cũng phải hái à, bạn đánh giá là vào những ngày đỉnh điểm thì thế nào thì sẽ cái cái cái dưa này nó sẽ đỉnh điểm thì sẽ được khoảng bao nhiêu cân trên một sào à, ờ, nếu vào dưa đỉnh điểm thì chắc là phải bảy tám mươi cân bảy tám mươi cân đây 80 cân trên một xả à. thế thì thậm chí có khi hàng tạ có khi hàng tạ đúng không ừ. bởi vì dưa không dùng kích thích mà đạt được như thế này đây các bạn này đây cứ quả từ gốc lên ngọn đấy rất sai rất sai ừ. mà đạt được những cái tiêu chí mà gần một tạ trên một xào vào ừ. những ngày đỉnh điểm thì uh, như vậy đấy. thì đúng đấy, là, là quá đạt yêu cầu đúng không các bạn đây các bạn này đấy này những quả dưa này nó rất là thon dài nó không đeo thắt mà đây này ví dụ như cái mỗi đốt một quả đây trên máy chiếu gần đây một này đây đốt này là hai này đốt này là ba này đốt này là bốn này đấy lên trên kia là năm này đấy trong lên trên nữa là sáu này rất sai các bạn ạ đốt nào, đấy, đốt nào cũng có đỉnh vẫn còn ừ. ừ. bạn đánh giá về cái tỉ cái ngọn ở đây thế nào ngọn nó có mập không ngọn rất mập đây các bạn này bạn có thể ừ, bới một bơi một cái ngọn xuống đi xem nào cái ngọn của nó cây ngọn ngọn của nó đây kéo kéo ra một chút đi kéo ra chút đây ngọn của nó như thế này thì cái dưa này sẽ mình bạn dự đoán là sẽ thu được bao lâu nữa cái dưa này chắc là mình dự đoán thì thu một tháng nữa một tháng nữa như so với dùng phân thường thì thế nào so với dùng phân chiếu gần đây đi cho số 2 khi dụng dưa mà dùng phân silicon ờ, phát bắc giang là sẽ thu lâu hơn từ 10 đến 15 ngày à và nó có cho thu được sớm trước vụ không thu được sớm độ 5 đến 6 ngày 5 đến 6 ngày ừ, quả rất xa đây quả rất quả quả bé quả quả to sai lắm các bạn đây này cái chỗ này thì chiếu từ dưới chiếu lên này ừ, bốn năm quả chi chít nhau các bạn này đây này đây này kia kia chi chít này đây này, còn đây những quả dài đây những quả này là đến kỳ lứa hái rồi đấy các bạn này đấy, đây là đến kỳ lứa hái rồi này kỳ hái rồi đây, tí nữa là mình phải hái luôn chứ không là nó dài mất đây các bạn này đây đây là hái quả này thì quả này là chỉ nó ba hôm nữa là lại được hái à thế à à hay quá ở đây thì đã nói là dưa sạch thì xin hỏi bạn là bạn có phải dùng thuốc bảo vệ thực vật không đây là dưa sạch dưa sạch dưa truyền thống cho nên là không đặc biệt là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên là ăn ở tại ruộng thì an toàn phải không bạn ăn luôn tại ruộng, ăn luôn tại ruộng. Đây. đây là vì là ngày nào cũng hái cho nên là nó ngày nào cũng hái nó mới quả như thế này còn nếu như mà để thì nó nó ừ. sai khác một lượt để nó sai lắm ạ các bạn ạ đây các bạn này đây này đấy cái vạch lá đến đâu là quả đấy đó đây rất nhiều quả, quả nấp lá quả nấp lá trong này này đấy đây này chỗ này này đây chỗ này này hai cái quả này là chỉ ngày kia là được hái đúng không đấy, hai quả ba hôm nữa là được hái ba hôm nữa là được hái đây đấy Đi sang đây và bạn đánh giá về cái hoa này thế nào đây nhá chùm từ đây này hoa là rất đây. nhiều hoa và khi dùng phân uh, ờ, silic cân quát bắc giang là là, đốt, là, là một đốt hai quả rất đậu đậu hoa và đậu quả đây đây các bạn này quả này rất đấy cái hoa của nó có to và có tươi hơn bình thường không ạ? Hoa to, tươi, quả cũng rất đẹp, mẫu mã rất đẹp, bóng rất đẹp. Và đẹp. Và chất lượng ăn rất ngọt các bạn ạ. Đây. Rất ngọt này. Đây các bạn này. Một cái dây, một cái dây này mà nên tới đây 4 5 quả liền. 5 năm quả liền, có lên trên nữa. 2 3 4 lên, 5 ngọn 6 quả. 7 8. Thế này mà nếu mà từ gốc đi lên thì chắc rất nhiều. Rất nhiều. Vâng, từ gốc lên thì rất nhiều đúng không? Mà cái vâng. đa số là à, quả nào cũng cũng đạt được được quả khu đúng không? Quả nào cũng đẹp nó cứ nó quả xuôi. nó thẳng nó luột nó, nó luột quả. Um, hiện nay thì giá dưa bạn đang bán là giá bao nhiêu? Hả? Giá dưa hiện nay là bạn đang bán giá bao nhiêu? giá dưa hiện nay là bán giá dưa đầu bò là 12 000 một cân. Ồ thế thì tốt giá đấy. tốt đấy nhỉ? 12 000 một cân mà cân tất đấy, lái buôn vâng. người ta đến buôn là cân xô luôn. Đây, 12 000 Đây các bạn này. Đấy mỗi đốt một quả các bạn này. Vâng, đây. Vâng, vâng. Ra chữ đây này. Dưa rất sai quả. Dưa rất là sai. Đấy. Đấy, đây. rất sai. Một quả nó đẹp nhỉ, quả luôn. Đây. Bạn có khuyến cáo gì với những người trồng dưa? Đây, mỗi đốt một quả ba tốt tiền rất sai bạn có khuyên cáo gì với những người trồng dưa ạ lùi lại một tí đi quay vâng, đây đây đây đây quay chỗ này đi bạn có khuyên cáo gì với những người trồng dưa Mình khuyến cáo cho các bà con mà trồng dưa cũng như ở thôn mình cũng như là tất cả các bà con mà trồng dưa ở các nơi cũng vậy nên dùng phân Sinic Tân Phát Bắc Giang để cho sai hoa này, đậu quả này, mẫu mã đẹp này, ăn lại ngon lại giòn. Rồi. Đấy. Và giá dưa hiện nay 12 000 như thế này thì giá bà con dưa rất đẹp ừ, nhá. Ừ. 12 thì... 000 một cân dưa tại đầu bò. Thế thì bà con ừ. à, một xào thì kiếm cũng khối tiền đấy nhỉ. Vâng. Và nếu như các bạn à, dưa này thì sẽ còn thu trong khoảng một à, tháng nữa. một tháng nữa cho nên là những bạn nào uh, muốn uh, làm uh, muốn ờ, thương mua lẻ mua xỉ uh, hoặc là mua ăn thì các bạn liên hệ với bạn Tiến ở là chi hội trước đây bạn là nguyên là chi hội trưởng hội nông dân của thôn Yên Ngô xã An Bình huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh nhưng nay thì bạn là chi hội trưởng hội phụ nữ của thôn thế và nếu như các bạn muốn mua thì liên hệ với số điện thoại của bạn Tiến đi bạn đọc đi Số điện thoại của mình là 0349686977 968 nhá Bạn ờ, mời gọi các bạn đến đi Bạn nào có nhu cầu uh, uh, dùng dưa cứ liên hệ với số điện thoại của mình Mình sẽ ship dưa tận nơi à. Và các bạn ơi Nếu các bạn thấy video của chúng tôi hay và hữu ích Thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Vâng, tiếp tục ta lên đây đi Đây, dài lắm Nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để tiếp tục được đón nhận những video mới hay hơn, hiệu quả hơn Và uh, chúng tôi sắp sửa uh, cho ra đời một cái um, video là hướng dẫn chăm sóc trồng hướng dẫn trồng dưa kim hoàng hậu ở tại ờ, Hòa Đình Bắc Linh phường Hòa Đình uh, thôn Hòa Đình uh, khu phố Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Chúng tôi sắp sửa cho ra một video cho nên các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục được đón nhận những video hay hơn, hữu ích hơn. Và nếu các bạn Nếu các bạn thấy video của chúng tôi hay và hữu ích thì các bạn hãy like, share để mọi người đều được biết đến một cái dòng dưa cổ nhưng mà dưa truyền thống mà dùng dưa này thì à, như bạn Tiến cho biết là dùng dưa này là cái sức đề kháng của nó rất tốt cho nên ít khi bị sâu bệnh các bạn ạ. Cho nên trên vườn đây thì à, tỷ lệ thưa bạn Tiến tỷ lệ héo xanh thế nào? Tỷ lệ sâu bệnh thế nào? Tỷ lệ sâu bệnh hầu như là không có. Đấy, Đấy cái giống dưa này không. Cái giống dưa này là là cái cái cái dài. quả nó dài. Nó trường quả mà nó lại không bị sâu bệnh các bạn ạ. Đấy. Đây,